Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả em ơi Ở video này thì ờ, Khả sẽ bán cái đào kim cho anh em xem Nói chung đào này thì bữa giờ Khả đánh Thiên lâm thì cũng hơn 10 ờ, ngày rồi Hôm, hôm trước thì mua, mua gần 20 kim ấy Và lần này thì bán lại 15 kim thôi. Nói chung ông này ông đang nỉ dữ quá Thôi bán thì xác định bán được Nói chung thì ờ, Khả sẽ nghiên cứu là một cái đào thủy à, Tóc à, Kháng hỏa Chón Binh sáp và kháng hỏa Để mang đào thủy nha nè Con đào Khả mới chuyển luôn đào nên là phải bán lại luôn nói chung là lỗ vài kim cũng được bán cái nhầm đi rồi ông này ông đang nỉ dữ quá đấy giờ nói chung là khải định bán 17 kim mới bán mà thôi ông đòi à, năn nỉ dữ quá thôi bán luôn ok xe còn hai ban thôi thì à, cái đao đó còn phát sáng rồi nè phát sáng màu tím rồi phát, nội tiền phát sáng không đã hơn à, hơn ba kim rồi hơn ba kim hơn rồi, rồi tiền phôi thì khoảng 10 kim còn tiền ép nữa nói chung là cái đao đó phải hơn hai chục kim thì à, lúc trước ờ, mua tầm hai chục thì bán lại 15 chung lỗ này mà bán rồi bán lỗ rồi bán vừa cho ấy. đây là hải mang đao kia cũ hả có chuyện có luôn đau, con đao cũ hả rồi đây đao cũ này chúng bán năm này này gom tiền rồi khải sẽ đập đao thủy em mày, nghiên cứu đao thủy còn đồ hồn kim môn phái thì khải sẽ nghiên cứu ví dụ như có được cái áo nào xương tinh đẹp này phục hồi trên 47 và đai lưng đẹp đẹp tí khải sẽ mua thôi tầm này thì mang đau đồ tím rồi đồ tím rồi đúng rồi giờ kiếm phôi ép rồi nè kiếm phôi thủy ờ, xíu dòng ép thôi chung không chơi thiếu lâm nữa nên là đồ đạc hắn đang thành đang bán nữa mà một tay đây lưng này nọ hắn đang bán rồi hãy dồn về cái đập đồ còn luôn đau ở bang này có anh em nhiều anh em hỏi sao không mua cái áo với lại đai lưng của anh tâm akk xài nhưng mà anh cây lại bán lại cho nhường là cho anh tâm thánh rồi nè nên là không mua được không mua được nên là mình phải tự tìm không được nghiên cứu đến sâu nè không được thì cho nghiên cứu cho phải khác thôi ít nhất phải có đồ tầm này ít nhất phải có đồ kia cũng phái mà đánh được còn đầu tiếng tầm này thì đánh tà tà tà thôi cũng không được ok cho lắm 15 kim đúng rồi ép thì nhanh cái vấn đề là không có phôi á ép thì nhanh thôi vấn đề là không có phôi á. rồi anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ cho anh em ơi lúc nãy mang đau kia thì được 7k8 lượt tay còn đau này thì mất đi à, gần 200 lượt tay Đó. mất khoảng 160 à, 160 tại vì cái đau kia là sát thương 46 điểm còn đau này 31 thì nó mất đi khoảng 150 đó với lại thua vài phần trăm sát thương tại vì cái đau kia sát thương 98 phần trăm thì nó mất khoảng đi khoảng 160 lượt tay đó tính nó ra này dù đường thiếu lâm lên này, ok à. là tiếp tục giờ tẩu này giờ có cái phôi xấu dòng thủy ép thôi đang tìm cái phôi vũ khí xấu dòng thủy đao ép anh em đó cầm đầu này đánh tạm nè ít hôm anh em đang xem đừng quên cho khả một đăng ký kênh nhấn vào thông báo đợi theo dõi những video tiếp theo nha nè đó là đưa thiếu lâm vô lâm vô thì được lượng tầy à, tám gần 8k